ấy ta chính là chùm bắt cua của hero team yeah! ui, ui, rồi xong té luôn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 này trong đấy nó bị khóa góc nhìn mất tiêu rồi à trời thôi không sao lâu lâu mấy bạn mới không thấy được khuôn mặt đẹp trai của mình thôi á nói chung là để lần sau nếu bạn nhìn thấy ha chứ ờ, hôm nay chúng ta sẽ tạm thời không nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của phòng đấy ok thì hôm nay nè bạn ơi mình vừa mới tìm ra một con map bắt cua khá là hay có tên là map bắt cua cầu dòng thì mình có mời sammy vào trong đây để chơi bắt cua cùng với bọn mình và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chơi bắt cua kể chuyện nha sammy yeah Yeah, trời lâu lắm giờ mới có tập này luôn á trời Đúng rồi, và hôm nay chúng ta sẽ bắt cua kể chuyện với một chủ đề mang tên là chủ đề à, gọi là à, MV của Hero Team Đấy, có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi à, gọi là MV của Hero Team quay như thế nào, có gì vui hay không và nó như thế nào Thì nói chung là hôm nay mình sẽ bắt cua kể chuyện và sẽ trả lời những câu hỏi của bạn nha Sammy đồng ý không? Ok Ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt cua và kể chuyện nha bạn Trời ơi, ok, let's go, đi thế nào Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về bắt cua và kể chuyện thôi Ok, thì à, câu hỏi đầu tiên Có một bạn đã đặt cái câu hỏi hỏi mình Đó chính là trong lúc quay MV có những kỷ niệm vui và buồn nào không anh? Đấy, những kỷ niệm vui buồn khi mà quay MV á hả? Ok, thì à, cái này thì mình à, sẽ trả lời trước nha. Sam, tôi tôi trả lời trước nha. Rồi thoải mái, ông trả lời trước thì tôi trả okay. lời sau thì à, câu hỏi này khá là hay nè thì nói chung á là bọn mình đi quay mv lần này á là một cái mv thật ra mv lần này không phải là mv của hero team đâu các bạn ơi mà là <laughs> tại sao tính ra bà đẩy tôi té luôn sao tôi không đậy luôn á do ông bắt cô tè <laughs> tôi vừa nhảy cái bà và tung tôi té xuống dưới luôn rồi trời ok thôi tiếp nè à, thì nói chung á là mv lần này á thì mình sẽ nói luôn là mv lần này không phải là mv của heroin làm ra nha các bạn nha mà mv lần này là một cái mv của một anh ca sĩ có tên là anh khởi vinh official đấy thì anh này ảnh à, viết một ra một bài nhạc và anh này là người quen của anh Mr. Dịch Sau đó là anh Mr. Dịch à, gọi là mới à, nói chuyện với anh này Thì anh này mới mời Hero Team bọn mình đi quay MV cho ảnh Đó nói chung là MV lần này sẽ là MV do Hero Team đóng Chứ không phải là MV à, là nhạc nhạc của Hero Team nha Đó mấy bạn hiểu không Ok Thì à, nói chung á là kỷ niệm vui buồn á thì cũng có rất là nhiều nhưng mà mình nghĩ rằng mình nên kể những câu những cái kỷ niệm mà gọi là vui thôi còn những kỷ niệm buồn thì thôi mình không kể đâu kể kỷ niệm buồn làm gì nghe nó chán đúng không ok thì kỷ niệm vui nhất của mình á đó chính là một cái cảnh mà à, nếu như bạn nào đã từng xem cái vlog của mình quay về cái buổi gọi là đi quay mv á thì các bạn biết có một cái cảnh mà simmy bị té xuống ờ, cái hố gai á bạn cái hố sình đó bạn đó sao không trời ơi đâu không xem đâu không xem gai gai đâu không xem cẩn cẩn thận nha đứng im nha coi chừng gai gai gai đâm á đứng im nha đứng im đứng im ráng ngay ráng ngay đứng im đứng im thì nói chung là ê như vậy nha không phải là mình thấy simi té mình vui đâu nha không phải nha mà là cái cảnh đó là cái cảnh mà mình sẽ phải chạy ra ngoài mình đỡ sim từ dưới cái hố đó lên và bạn biết không cái cái cái hố đó mình nói thật các bạn luôn nó trơn gì đâu luôn trời cho nên nó mỗi lần mà mình bị té xuống đó là người của mình dơ hầy luôn và thế là mình phải diễn đi diễn lại cảnh đó rất là nhiều lần luôn và các bạn biết không sau khi diễn xong thì người của mình gọi là dính đầy sình luôn đấy đó một cái kỷ niệm rất là vui và các bạn biết tại sao nó lại vui đúng không đó chính là đây là lần đầu tiên mà hero team bọn mình được đi quay MV Bởi vì vậy cho nên á, là bọn mình vẫn chưa phải là những diễn viên ờ, gọi là à, chuyên nghiệp Giống như là mấy ờ, nghệ nghệ sĩ như là ừ, Chính Thành, Trường Giang hay là chú Hoài Linh hay là gì người ta diễn hay Còn bọn mình chỉ là youtuber thôi Bọn mình chỉ đi để trải nghiệm gọi là cảm giác được quay phim nó như thế nào thôi Thì à, lúc mà quay á, thì à, bọn mình không thể nào mà nhịn cười được cứ Bọn mình quay đến cái cảnh nào của bọn mình á là bọn mình cứ bị cười hoài à Cho nên là đạo diễn rất là bực bội luôn Rất là bực bội bọn mình luôn Tại bọn mình mỗi lần diễn bọn mình cứ cười <laughs> Đó là trời Rồi ok và nói chung á cái đó là cái kỷ niệm mà rất là vui của mình luôn Đó chính là mình à, gọi là diễn cái cảnh bị té xuống hố các bạn Thì mặc dù là người của mình bị dính sình tùm lum tùm la ha bẩn hết cả người nhưng mà rất là vui luôn bởi vì mình đã hoàn thành được xong vai diễn đó đó rồi còn à, sam nè sam thì à, cái kỷ niệm vui nhất của sam khi đi quay mv là kỷ niệm gì Trời đất ơi, kỷ niệm này ông không nhớ luôn hả? Ông quay giúp tôi luôn Cái kỷ niệm mà tôi nhớ nhất trong MV đó chính là tôi biến thành ai sát ướp Ai Cập thì không? Hả à, cái gì? Cái gì mà Sammy biến thành sát ướp Ai Cập là sao? Trời đất ơi, lại cạnh tôi diện trong bình vi á, tôi biến thành cô gái xinh đẹp á, trời tôi cuốn khăn dễ sợ y chang sắc ở Ai Cập luôn á. À, sao? mình nhớ rồi bạn ơi, có một Trời cái ừ, cảnh mà ơi. Sammy bị ờ, quấn cái khăn tùm lum trên đầu luôn bạn ơi, nhìn rất là gọi là đáng sợ luôn, giống y hệt cái set up Ai Cập luôn. Đây mình sẽ cho bạn xem nha. Đây, một video này. đó bạn thấy không đó chính là cảnh mà sammy bị quấn cái khăn ở trên đầu các bạn cái cảnh này mình nói thật là rất là vui luôn Ok, thì câu hỏi tiếp theo à, thì của một cái bạn đã hỏi mình đó chính là quay MV có tốn nhiều thời gian không anh? Thì ok, mình sẽ trả lời cho bạn biết luôn nha. Ê Sam tính ra bà đi ngược đường rồi đó, đường bên đây mà bà đi đâu vậy? Ủa đâu ạ? À? Trời ơi trời, bên đây là bà quá không ra. Ok, thì câu hỏi ờ, của bạn này hỏi mình đó chính là Anh ơi quay MV có tốn nhiều thời gian không anh? Thì mình sẽ trả lời luôn câu hỏi này nha Thì nói chung là những câu hỏi nào liên quan đến hậu trường thì mình mới kể thôi Còn những liên quan đến nội dung của gọi là video thì mình sẽ không kể đâu Đấy Thì à, cái à, lần đi quay mv này của bọn mình á thì bọn mình đã tốn khoảng hai ngày thôi bạn ơi đó chỉ tốn có hai ngày thôi một ngày bọn mình quay ở bên dưới quê đó là quay cái cảnh mà simmy đóng vai cô thắm ở dưới quê các bạn đó với lại một ngày à, quay ở trên sài gòn đấy quay trên thành phố thì nói nói chung thì chỉ tốn có hai ngày thôi là hoàn thành xong mv liền luôn các bạn ơi và mv á thì nó chỉ có khoảng uh, mấy phút thôi các bạn ạ chứ không có nhiều lắm nhưng mà các bạn biết không quay cực kỳ mệt luôn á nha mình nói thật luôn á cái cái lần đó mình đi quay á mình phải buồn ngủ quá mình chịu không nổi mà hết hết hết hết vai diễn của mình rồi cho nên á mình phải lấy một cái tờ giấy ha mình trải xuống dưới đất mình nằm ở dưới đất mình ngủ luôn trời là trời cảm giác kiểu uh, gọi là uh, giống như người vô vô vô vô gia cư với bạn mình giống như <laughs> kiểu là giống như kiểu gọi là bị bị bỏ rơi gì á buồn ghê luôn trời kiểu vậy nói chung là đó mv thì chỉ gọi là quay tốn trong hai ngày thôi rất là nhanh thôi chứ không có lâu đó bạn ơi rồi, câu hỏi tiếp theo của một bạn cũng hỏi mình liên quan đến MV đó chính là nhưng mà câu hỏi này nó hơi gọi là khác khác xíu đó chính là à, Hero Team còn tính quay thêm một MV nào nữa không anh? Đấy, câu hỏi khá là hay. Thì à, sắp tới này á, Hero Team bọn mình vừa mới vừa quay một cái MV xong rồi đúng không? Thì sắp tới này bọn mình lại tiếp tục đi quay thêm một cái MV nữa bạn ơi. Và MV lần này không phải là anh ca sĩ là Khởi Vinh đâu nha mà MV lần này sẽ là một anh ca sĩ khác và anh ca sĩ này là tên là gì thì mình sẽ nói sâu cho các bạn biết nha mình phải giữ bí mật và sau đó khi nào bọn mình đi quay xong bọn mình sẽ bật mí cho các bạn biết nha đấy ok đấy nói chung là trong năm nay thì hero team đã quay à, khoảng gọi là hai cái mv cho ca sĩ các bạn ơi đấy nghe ngầu chưa nghe ngầu chưa <laughs> Rồi ok, câu hỏi tiếp theo của một bạn cũng hỏi mình Đấy, hỏi mình rất là nhiều về gọi là MV luôn Đó chính là, bạn này hỏi mình là quay MV ừ, chắc là sẽ được nhiều tiền lắm đúng không anh chị Đó, trời bạn này bạn nó hỏi một cái câu gọi là khá là nhạy cảm đó Tự nhiên đi hỏi tiền lương của ta làm gì không biết Nhưng mà thôi, mình cũng sẽ trả lời luôn Bởi vì mình đã hứa mình sẽ trả lời mấy câu hỏi của bạn rồi Thì à, cái lần đi quay MV này, Hero Team bọn mình Mỗi người sẽ được 20 tỷ 20 tỷ Nghe ghê không? Thôi <laughs> mình xạo, mình xạo Mình chỉ đang nói dối cho vui thôi bạn ơi Trời ơi, trời ở đâu ra 20 tỷ trời Mình vui thôi Đó, thật ra thì Hello Team bọn mình lần này đi quay MV này á Thì bọn mình không lấy một đồng nào luôn nha các bạn nha Nghe ghê không? Đấy Là bởi vì á, cái anh Khởi Vinh này là một người bạn của bọn mình cho nên bọn mình đã quyết định quay mv free luôn không lấy tiền luôn quay miễn phí luôn bởi vì nói chung là bọn mình sống là tình nghĩa anh em là trên hết các bạn hiểu không đó cho nên mới có bài anh anh em tốt đó đó cho nên bọn mình lần này bọn mình đi quay mv á thì bọn mình không uh, lấy một đồng tiền nào cả cho nên bạn uh, khỏi tò mò bọn mình quay mv chắc là được nhiều tiền lắm làm ca sĩ chắc là được nhiều tiền lắm hay gì nha <laughs> ok ok vậy cho nên là MV này sẽ ra mắt vào tháng 11 Cho nên là mấy bạn đừng có quên là hãy gọi là hóng chờ MV này cùng với Hero Team bọn mình nha Hero Team bọn mình à, quay cái MV này rất là cực luôn, rất là mệt luôn Bởi vậy cho nên là mấy bạn phải hứa với bọn mình là phải cày view cho MV này nha Đấy Thì bọn mình sẽ ra mắt MV vào tháng 11 Cho các bạn hãy